Ờ, chào anh em nhé ờ, cái video ngày hôm nay tôi ờ, tiếp tục giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu bộ hột tài xỉu mà nó là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi dành riêng cho anh em nào mà đang làm tay cái hoặc là anh em nào mà đang làm tay cái mà không có cái bộ hột tài xỉu mà ưng ý anh em đi lắc thì anh em có thể liên hệ liên hệ với tôi thì bên cơ sở tôi bán rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu để anh em đi lắc cái và rất có và rất nhiều những cái bộ hột mà để cho anh em lựa chọn anh em về anh em lắc tài xỉu nhá thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em trước khi vào giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu này thì tôi và tôi sẽ lắc thử cho anh em để cho anh em thấy được cái bộ hột tài xỉu này nó có hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc như thế nào nhá Đấy. thì khi mà anh em đi lắc thì cái điều đầu tiên anh em cần ở cái bộ hột đó là cái tỷ lệ đi đều đi 5 năm đấy. tỷ lệ đi đều đi 5 năm của cái bộ hột đấy là cái điều thứ nhất thì uh, tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu này khi mà anh em lắc bình thường cái tỷ lệ hột nó đi đều cho anh em lên tới 90 phần trăm nhé đó. vừa xỉu tài đó, xỉu đó, tài đó xỉu đấy tài đi rất là đều đúng anh em thì cái bộ hột này cái điều cần nữa đó chính là cái mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu được của cái bộ hột tài xỉu nhá của cái bộ hột tài xỉu mà anh em đang sở hữu anh em đi lắc cái thì là cái tỷ lệ mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu là rất quan trọng khi mà anh em đi lắc cái nhá đấy thì đang ở tài tôi sẽ giữ tài cho anh em đó, một một tài này một kênh lại nhá Đấy, hai tài này vẫn là 146 này ba tài bốn tài này. 5 tài này. 6 tài này 7 tài này Đấy, xuống xỉu thì uh, giữ được như vậy thì là nhiều anh em lại sợ hột này là hột hột uh, nhẹ xỉu đúng không đấy thì hột nhẹ xỉu thì uh, cái hột nhẹ xỉu thì anh em biết rồi khi mà anh em soi cái bộ hột này thì nó có cái bọc ở trong đấy thì cái bọc trong ấy thì là anh em sẽ biết ngay đấy khi mà anh em đi đến sân chơi thì anh em test hột là nói chung là bây giờ test rất là kỹ nên là anh em không cần phải lo cái vấn đề tăng tích của cái bộ hột này tí nữa tôi sẽ vào tôi sẽ thử cho anh em tất cả những cái tăng tích của cái khi mà anh em đi sân chơi nhá đấy thì nếu mà anh em muốn biết được cái bộ hột này nó có nặng tài nặng xỉu hay không thì tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em đó một một xỉu này hai xỉu này đó ba xỉu này xỉu bão nhị này đấy bốn xỉu này bão rất là nhiều anh em đấy bốn xỉu đấy, bốn xỉu nó lên tài bốn xỉu lên tài thì uh, anh em uh, cũng à, đã theo dõi video rồi anh em thấy rồi đấy, cái bộ hột nó đi như vậy nó đủ để cho anh em có thể sở hữu cái bộ hột này anh em đi lắc hay chưa đấy là tùy thuộc vào con mắt của anh em và tùy suy nghĩ của anh em đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc mà bên tôi mới cho ra mắt anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình đó thì ờ, cái bộ hột tài tam sắc này đấy, nó như thế nào nữa được gọi là tam sắc thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu này mà cái bộ hột tài xỉu này nó được gọi là bộ hột tài xỉu tam sắc nó như nào thì uh, anh em cũng đã thấy không khi mà anh em uh, để cái bộ hột này nó cùng chiều với nhau đây mở con tam lên khi mà anh em để cùng chiều như, với nhau thì nó sẽ là như thế này vì sao nó gọi là tam sắc đây đó thì anh em để cùng chiều như thế này thì cái con tam của nó con tam của nó đây những cái mặt cái mắt tam của nó này đấy, những cái lỗ mắt nó được đánh thành cái dấu sắc đấy, nó được đánh thành dấu sắc thì uh, cái dấu sắc ở trong hình tả này anh em đấy nó thành dấu sắc như này đấy, khi mà anh em lấy một cái bộ hột tài xỉu chợ đây tôi sẽ lấy hột chợ ra cho anh em đây hột chợ đây nhé đây có hai hột chợ đây anh em để cùng chiều nha để cùng chiều đó tôi để cùng chiều đấy thì anh em thấy cái hột tài xỉu tam sắc của bên tôi nó cái mắt con ba đấy nó nằm nó thành dấu sắc thì cái hột trợ thì anh em thấy nó được đánh thành dấu huyền đấy, đây chính là cái bộ hột tài xỉu mà nó là độc quyền ở bên của tôi tại vì sao độc quyền tại vì cái bộ hột này hiện tại chưa có một cơ sở nào có cả chỉ có một mình cơ sở sơn tài xỉu ở bến xe miền tây có và chuyên làm hột cho anh em đi làm cái đi lắc cái bất cứ ở những cái đấu trường nào C1 hay là đấu trường lớn hay là trường gà hay là tất cả những cái đấu trường hay là sòng sới mà anh em lắc Đấy. phù hợp tất cả những cái sân chơi Đấy, anh em nào lắc hay thì anh em có thể đi c một Còn anh em nào mà chưa lắc hay hay anh em nào mà chưa tiếp xúc nhiều với bộ hột này thì anh em có thể lắc uh, ở những cái sân chơi nhỏ hơn đó thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc và bên tôi độc quyền nhé độc quyền thì đây tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó Tương tiên là anh em à, đấy thử nước muối Đấy, thử nước muối nước muối ok ok Đó. thử cho anh em ờ, dọn đèn Đây cho anh em dọn đèn cực kỳ trong cực kỳ đẹp luôn nhé mất nhị mất năm này sáu này sáu thì là nó thông tại vì là nó có mặt nhất nó che Đấy, mặt nhất nó che đây nên là nó có thành hình như vậy có hột thì nó sẽ thành màu đỏ có hột nó sẽ thành thâm thâm như vậy đó anh em thấy không đó một này một đỏ này chung là anh em mà lấy bộ hột bên tôi anh em đi lắc thì là anh em bao cho anh em luôn là tỷ lệ hột đi khôn rất là cao và tỷ lệ ăn độ của nó cũng khá là cao đấy và đặc biệt một cái là hột một nghìn phần nghìn là không tăng cho anh em đấy, anh em đi lắc có thể là ăn thua trả hột nhé Đấy, đây chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc mà mới nhất được cơ bên cơ sở tôi cho ra mắt anh em thì ngoài cái bộ hột tam sắc này ra còn rất là nhiều những bộ hột để anh em có thể thử nghiệm và anh em có thể là sử dụng anh em đi chơi đi lắp tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào đây là cái bộ hột tài xỉu mới nhất hiện nay mới nhất 2022 2021 cho anh em nhé chào anh em